nó chia nhau nhá mấy đứa đi học họ chia nhau nhá trên đường đi ăn đi bộ này hơi xa đấy khảo mang tận xã là mình mấy cây à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 để à, tối nay giang sẽ họp à, tất cả các à, anh cán bộ là ừ, trưởng thôn đấy là bí thư đấy là dân bản để à, triển khai cái công trình à, làm đường như thế nào và kế hoạch ra làm sao ấy thì à, giang cũng muốn thông báo lại cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là biết à, một số nội dung trước tiên thì mình xin à, đọc lại là cái số tiền mà mạnh thường quân đã ủng hộ để à, làm đường nhé trong thời gian tới Đầu tiên thì ờ, Giang ờ, xin đọc các ờ, mạnh thường quân đã ủng hộ để làm đường bê tông nhé các anh chị nhé Đầu tiên là một là chị Mimi Trần là ủng hộ 6 triệu đồng ở bên Mỹ hai là chị bên North Carolina chị xin được giấu tên là ủng hộ là 5 triệu ba là chị Phạm Thị Mến nhóm của chị ở bên Canada là 4 triệu đồng ba là chị Mai ở bên Úc là ủng hộ 7 triệu 930 ngàn đồng năm là cô Nhung ở bên Thụy Điển là cô ủng hộ là 3 triệu nhưng một triệu là cho nhà năm mẹ con mà rồi mà Giang đi ấy là một triệu mà Giang chưa có thời gian để đi mua gạo với đồ ăn đấy thứ hai là có quả cô Đài nữa ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh các anh chị ạ đấy là mình thông báo là như vậy 6 là cô Trương Phong ở bên Mỹ ủng hộ 2 triệu đồng 7 là chị giấu tên ở bên Anh Quốc anh chị này có ủng hộ là 2 triệu đồng một tám là chị Mai Ngọc ủng hộ 15 triệu đồng Và 15 triệu đồng của chị Mai Ngọc này thì là có cả hỗ trợ với ờ, bà con là tiền ờ, xăng xe nữa Được các anh chị nhé Đấy là tổng thì Giang nhận được là hiện tại là 43 triệu 930 ngàn đồng Đó, Để thông báo lại ờ, cho các anh chị biết Rồi cái số tiền mà ủng hộ các quý trẻ mồ côi của chú Điền Vũ là còn 22 triệu 929 ngàn đồng thì trong thời gian tới ờ, mình ờ, vào bản hàng trắng lừa này có gia đình ờ, khó khăn hoặc các cháu nhỏ mồ côi mình sẽ lên danh sách và báo cáo chú cũng như là cả nhóm ri Rirac nữa là hai triệu 500 ngàn đồng là ủng hộ các cháu mồ côi để đi học mua sách vở và mua quần áo nha các anh chị nhé và còn số tiền của các anh chị mến tổ chức có ủng hộ là bên từ trước Hà Giang về là 12 triệu là Giang cũng chưa dùng vào tiền đó để làm gì thì Giang sẽ cố gắng là trong thời gian tới để xem ở đây là có hoàn cảnh khó khăn các cháu mà bị tật nguyền hoặc bị mắt bẩm sinh ấy, đấy, người già neo đơn thì Giang sẽ đi giúp Giang sẽ báo cáo chị là dùng số tiền như thế nào đấy còn uh, tiền quỹ của chị Mai Ngọc mà ủng hộ các gia đình khó khăn là còn lại là 29 triệu 500 ngàn đồng nữa Quay, còn rất là nhiều uh, cái uh, mọi người đây ủng hộ thì là Giang cũng chưa ấy được thì. uh, Giang cũng xin ờ, kê khai lại là cái số tiền ủng hộ đấy là đợt đầu tiên thì trong quá trình mà Giang họp tối nay mình sẽ đi ờ, ghi hình lại cho quý các bạn anh chị toàn thể mọi người biết và tất cả mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý khán giả thính khán giả đang xem kênh của Giang thì ờ, mong rằng là quý các bạn anh chị là luôn luôn đồng hành với Giang và ủng hộ bà con nghèo ở trên vùng cao quê hương Tây Bắc mà chính đại quê hương của Giang này và cái mua như thế nào vật liệu như thế nào và hết bao tiền thì Giang sẽ cố gắng là làm nó chi tiết một chút hơn trước và thứ hai là mình sẽ cố gắng là biết cái danh sách các mạnh thường quân thì mình sẽ để chạy lên màn hình vừa đọc vừa để chạy để cho các bạn anh chị là cùng theo dõi nó nó tốt hơn đấy nên là Giang cũng ờ, xin thông báo lại cho các bạn anh chị là cùng biết là cái số tiền trong thời gian tới mình sẽ triển khai còn như thế nào thì để, để tối nay thì ờ, Giang phải đi họp với bà con thì ờ, mình sẽ ghi hình lại cho các bạn anh chị là cùng theo dõi để nắm rõ hơn tình hình và làm như thế nào và sự uh, ủng hộ nhiệt tình của đồng bào ở trên này là như thế nào có nhất trí có đoàn kết để có thể là giúp Giang và giúp mọi người uh, tất cả bà con ở trên này để làm cái con đường nó to và nó rộng hơn một chút là theo Giang tính là làm một mét hai rộng mét hai và dày mình là khoảng 8 đến 10 phân cm ấy. Đấy thì Giang cũng muốn xin luôn cái ý kiến của các bạn chị khán giả và xem là liệu làm như vậy có được không còn cát sỏi thì à, mình phải trộn thêm như thế nào để cho nó tỷ lệ nó hợp lý và nó chắc và si để dùng mác bao nhiêu Đấy, mác 30 hay 40 để làm tốt thì à, cũng rất là mong à, được sự đóng góp ý kiến của quý các bạn anh chị khán giả cùng toàn thể mọi người thì uh, buổi trưa nắng nóng rồi nên là mình cũng tranh thủ để ghi hình một chút và thông báo lại cho các bạn anh chị cùng biết là như vậy và thứ hai là Giang có nhận được ờ, cái tin nhắn của chú Điền Vũ là hỏi xem là các cháu ở trên này đi học hôm qua là cái clip đấy là 12 km đi, bộ từ đây xuống nên là chú muốn uh, san sẻ với các cháu ờ, ở trên này là ủng hộ cái xe đạp ấy để đi học nên Giang cũng chưa tổng là các cháu là bao nhiêu thì sáng nay Giang có hỏi là các cháu ở đây rất là đông luôn cũng là hàng trăm người luôn đấy đi bộ xuống đấy để đi học tại vì trường mầm non thì nằm ở ngay đây nhưng mà đến trường cấp 1, cấp 2 là phải xuống ờ, tận xã Khao Mang đi rất là xa ấy nên là cái số tiền thì không biết là mua được bao nhiêu chiếc để cho các cháu đi học nữa thì Giang cũng chưa báo cáo chú được Đấy, rất là đông ấy thì qua clip này thì Giang cũng mong muốn là chú xem lại là chú ủng hộ được bao nhiêu như thế nào và tiền quỹ một côi này thì ờ, chú trích ra bao nhiêu thì chú có thể ờ, báo cáo là con hay là có thể là Giang sẽ hỏi chú là dùng số tiền này trước như nào để mua xe cho các cháu các cháu đi học đấy thì à, chú Điền Vũ là chú rất muốn quan tâm đến các cháu nhỏ nhất là các cháu mồ côi là đi học và thứ hai là cái điểm trường này thì à, chú Điền Vũ là cũng hỏi là Giang là phải có internet đấy thì mua một cái máy bàn cây nó bao nhiêu tiền hay như thế nào thì Giang cũng chưa, chưa xem được ở trong này là có hay chưa thì ở trên bản này là chưa có đâu quý ba anh chị ạ sáng nay em cũng tìm hiểu rồi con đường này bản cũng khá là rộng luôn là 137 hộ luôn rất là rộng luôn đấy nên là rất là khó khăn để mà có thể là mình ờ, làm hết cái ờ, đoạn đường này cho bà con này trước tiên thì mình sẽ kêu gọi mọi người là làm cái đợt một trước sau đó đến đợt hai mà trong quá trình mà Giang làm mà quý cô anh chị nào những tấm lòng hảo tâm có tấm lòng vàng và muốn ủng hộ cho bà con nghèo để làm con đường nó đẹp hơn nó tốt hơn trước ấy Đấy, để cho các cháu đi học và lại bà con đi lại nó dễ dàng hơn thì Giang rất kính mong quý các bạn anh chị à, tất cả à, kính khán giả là hãy chia sẻ cho Giang cái clip này đến tấm lòng vàng và đăng ký ủng hộ kênh Giang để cho mọi người là cùng biết chung tay góp sức mỗi người một viên gạch mỗi người một bao xi si, và mỗi người một à, viên sỏi để có thể là giúp bà con có một con đường theo như mong muốn mà của bà con nghèo ở trên này cũng như là bản thân Giang là sẽ cố gắng là vừa làm vừa ghi hình và vừa truyền tải cái nội dung cho mọi người biết vì mình phải giúp bà con mình phải làm ấy thì không thì bà con sẽ không không không làm rất là khó khăn đấy để động viên bà con là như vậy thì à, qua clip này Giang cũng à, xin chân thành cảm ơn à, phía mạnh thường quân đã luôn luôn đồng hành và theo dõi ủng hộ kênh của Giang à, xin chúc à,